Xin chào anh em, hôm nay tôi xin ờ, hướng dẫn anh em cách sử dụng cái điện thoại phân âm hồ tài xỉu và cũng cách thực trên ba loại hồ tài xỉu để anh em thấy được cái độ hiệu quả của cái điện thoại phân âm hồ tài xỉu này anh em nhé. Thì với cái điện thoại phân âm hồ tài xỉu này anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường anh em ạ. Đấy thì tôi chuẩn bị cho em à, một số chợ đây và tôi đã thử nước muối cho anh em. Hột thì nó hoàn toàn bình thường anh em nhé. Thì tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ. Anh em lưu ý này Đấy, với cái điện thoại phân âm hột tài xỉu này anh em không cần phải luồn nắp đĩa quân hột hay cũng như không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé đấy hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được em cứ mang cái điện thoại phân âm hột tài xỉu đến sân chơi là em có thể giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé thì với cái điện thoại phân âm hột tài xỉu này không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra đấy, anh em để trong người nên em cứ yên tâm nhé đấy nó có hai chế độ một chế độ là lắp sim nghe gọi bình thường và chế độ thứ hai đó là nghe và phân âm và báo dung cho biết được tài hay xỉu đấy thì em vào sân chơi thì em chuyển sang cái chế độ là nghe âm thanh một tài xỉu để phân âm và báo dung đấy, em không chơi nữa thì em lại chuyển sang cái chế độ nghe gọi bình thường thì trước tiên đấy tôi xin phép là chứng minh em nát đĩa và quân hộp nó là hoàn toàn bình thường trên tay tôi thêm châm này chân trắng rất là hít nhá đấy, thì, thì, à, 500 đĩa và hộp không khí ra ok nắp cũng vậy đây nếu mà đồ công chuyện anh em thử 500 ấy, chắc chắn sẽ hít anh em nha rồi rồi nắp soi xuyên này đĩa xoay xuyên này nha ok chưa Đấy, anh em lưu ý nhé à hột trợ là phải xoay xuyên này còn những hột công chuyện đấy anh em soi đèn phá nát chắc chắn bên trong nó sẽ gợn đục anh em nhé à, số xuyên hết nhé ok thì với cái điện thoại phân âm một tài xỉu này đang được rất là nhiều anh em quan tâm và áp dụng sân chơi rất là hiệu quả anh em ạ nó có thể là nghe phân âm tất cả các loại hộp tài xỉu thì đây nó là một câu chuyện này em thử âm châm này chắc chắn sẽ hit nhá và đây nó là bộ hột 12 có hai hộp công chuyện và một hộp chọn anh em ạ cái mục đích để tôi chứng minh với anh em đấy là mọi quay một mọi nắp điện đều được em nhé thì với cái điện thoại phân âm một tài xỉu này thì đấy, anh em có thể nắp sim vào đây nghe gọi bình thường em nhé như một chiếc điện thoại bình thường em ạ đây, sẽ lắp pin này pin này thì à, sẽ sử dụng 5 đến 10 ngày hết pin tùy thuộc vào tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít em nhé thì đi kèm với nó là một cái dây cáp sạc đây thì hết pin thì anh em sạc pin tôi rất là tiện lợi nhé Đấy. ok vì nó là lắp sim nghe gọi bình thường cho nên là anh em cứ tự tin áp dụng vào mọi sân chơi của mình thôi đấy anh em chuyển sang cái chế độ đấy, nghe phân âm hoặc tài xỉu đấy, em giữ, giữ, giữ chặt nút thang này cho tôi nhé đấy ba đầu máy báo một dung là ok đã chuyển sang chế độ đấy thì sau đây tôi sẽ test thử cho anh em luôn và hướng dẫn anh em đây tôi sẽ sử test trên bộ hột chọn trước nhé thì em lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tài tôi anh em nhé máy báo hai dung đây em tài tôi tài là 12 nước Đấy, sóc xong hai ba giây là nó sẽ phân tích rồi sẽ báo dung ngược lại cho em biết nhé máy báo một dung đây anh em xỉu với tôi xỉu này ok Đấy, anh em vào sân chơi sân chơi nào nó sóc dài đều được anh em nhé máy nó nghe cái âm thanh cuối cùng để nó phân tích và nó báo rung cho em máy báo một rung đây anh em xỉu của tôi xỉu là ok cái máy này ấy, chống mọi tiếng ồn anh em ạ cho nên anh em áp dụng ở sân chơi ồn anh em vẫn có thể chơi được anh em nhé à, ok chưa mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đấy, không ảnh hưởng gì nhé tôi sẽ chuyển sang cái bộ hột công chuyện cho anh em đấy rất là hiệu quả nhé rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới anh em đều có thể chơi được không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy anh em để ở trong người nên anh em cứ yên tâm anh em nhé máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này ok Đấy, rất là hiệu quả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 à, chuyển sang chế độ là phân âm hồ tài xỉu em không thích nữa thì em lại chuyển lại về cái chế độ à, nghe gọi bình thường à, coi như bình thường em nhé đấy anh em quan tâm tới cái điện thoại phân âm hồ tài xỉu này thì liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video